Thank you. hãy để cái xe phục vụ mình chứ mình đừng có phục vụ nó tốn kém lắm trò chơi này tốn kém mà đau đầu lắm thôi thôi